vâng thưa ông là những cái khó khăn của người trồng hoa hải đường thì thì gặp phải những như thế nào cái cái khó khăn nhất của hạng trồng hoa hải đường này thì à, thường thường là nó hay bị cái bệnh à, chết à, héo khô lá chết héo và khô lá chết héo và khô lá ừ. thế thì cũng muốn là công ty phân bón Felix là, là, là đem lại cái phân loại lại phân có cái hướng để cho cây trồng sau phát triển tốt khỏe và cây đó đẹp hơn bây giờ hiện tại bây giờ là cây đang bị bệnh chết ờ, héo cây đang bị bệnh chết héo à chết héo ừ. ở đây có một số lá nó bị héo ờ, thông thường là nó hay bị chết ờ, héo rồi bị đầu cháy cành. xám này đầu cành đầu cành à đầu cành vâng ví dụ mình mình tìm những cái lá đầu cành đây. Ừ. Đây. cành này à và đây, đây kia héo phần đây hiện tượng này thì đúng là, là đây. chưa tìm được ra nguyên nhân từ từ từ đừng bèo vội đừng bẻ đây. đây các bạn này tú tú nghiêng nghiêng đi đây đây nó nó bị chết héo như này đúng không đúng rồi đây các bạn này đây cái cành này từ từ đây đây nó bị chết héo ở đây đây đấy và cái lá này đây bên trên này nó lại còn héo tiếp đây héo tiếp. đây ví dụ như cái này này đấy mặc dù là cây này lá những lá kia vẫn tươi đúng không vẫn tươi nhưng mà này bị chết theo chết, theo theo tỉa cành ấy. ừ, nó chết ờ, từng từng cành một từng cành ví một. dụ như cây cây kia cây kia đấy ờ, đây đang lên chùi non cái là chết luôn à, đấy. và những cái lá kia thì vẫn khỏe đúng không các cây ngọn khác thì vẫn khỏe ừ. vẫn đẹp mà chưa tìm được nguyên nhân chưa tìm ông đã dùng nhân. những cái thuốc trừ sâu nào rồi để xử lý cái tình trạng này gia đình đang xử lý cái trị bệnh lấm bệnh nấm à lấm và dỉ sắt ờ, ông phun được mấy lần chị ờ, gầy lâu là cái di gân và cái phun ừ. ờ, theo định kỳ thường thường cứ bảy đến mười ngày một lần thì sớm bệnh ngoài ra còn bổ sung thêm cái sâu sân à, thế mình đã phun được mấy lần rồi từ tết bây giờ là nói chung là cũng phun thông thường cứ một tháng là phun được ba lần ba lần thế thì từ tết đến giờ là phải phun khoảng độ Ờ, hai chục lần rồi vâng vâng 15 20 lần rồi 15 lần ở ờ, đấy vâng thế mà cây thì nó không được khỏe lắm cây không khỏe vâng cây đang bị bệnh cây đang bị bệnh và phát cái... triển nó không được đồng đều vâng đây như là cái cây này cũng bị đấy này đây cũng đang bị ờ, cháy xém này nó là bệnh phồng lá à. bị bệnh phồng lá thì đang bệnh phồng lá được à. phồng lá thì phồng lá vâng nhưng cây lá. này là bị chết ngọn này à. đây cây này thì bị chết ngọn các bạn này đây đấy nó đang chết ngọn này mà chủ vườn chưa tìm được nguyên nhân ngoài những cái này ra thì ông ấy còn uh, còn cái khó khăn gì nữa gặp phải khó khăn gì cơ, cơ bản bây giờ là là, là là còn một cái vấn đề nữa là cây phát triển không được đồng đều à đây là ừ. cây cây cao cây, cây cao. cao đẹp như thế này nhưng mà lại có những cây thấp như thế này cây cao cây thấp cây cao cây thấp đây mà đây là chỉ lứa cùng trồng cây lứa tuổi cây là cùng một lứa cùng một lứa đấy ví dụ như là đây cây này đẹp như thế này hoặc là đây cây cây này đẹp như này nhưng mà cây này lại lại còi lại còi và cháy lá đây còi bệnh cháy lá ờ bấy cháy lá đây cái ngọn này là cũng hỏng này đấy vâng và mong muốn của ông là gì ạ đấy thì cũng rất mong muốn là công ty ờ, phân bón ờ, Tân Phát là à, có cái à, loại phân silic tốt để cho tôi chăm sóc cái vườn cây cho nó được hiệu quả. Và ông tới đây thì ông mong muốn là cây nó sẽ phát triển cành tán như thế nào? Tất cả những mong muốn ông cứ nói ra để chia sẻ cùng với những người trồng thì ờ, mong muốn tôi là vùng bây giờ cái loài cây hoa này thì nó cũng là loại loại cây rất là là, là khó chăm sóc thế, ừ. thế nhưng mà do cái kỹ thuật ờ, của mình cũng đã vốn có và ờ, cái thức ăn của cho cây trồng thì mình chưa được nắm vững lắm thế cho nên muốn ờ, công ty ờ, phân bón Tân Phát ờ, Silic sử dụng cái loại phân phù hợp để cho cây trồng phát triển khỏe và được cành lá nó được sum xuê được giải tán giải cành vâng. ở đây quy trình là ông đã bón những cái gì rồi hiện tại là gia đình là đang bón cái phân phân cá và ốc biêu vàng ngâm tức là tự cá tự chế các bạn nhé cá tự chế và ốc biêu vàng cũng tự chế phải không ạ tức là mình uh, vớt lên rồi mình uh, ngâm. ngâm cho nó thối đi ngâm phân hủy ngâm, ngâm phân hủy rồi xong đó mình tưới cho nó vâng. vâng à, ngoài ra mình có dùng thêm một cái chút ừ, gì uh, NPK gì không có hiện tại cũng đang sử dụng thêm một số uh, phân NPK uh, của Phú Điền Phú Điền cái loại nào ạ loại bao nhiêu vâng, ờ, ờ, cái loại đang đang sử dụng cái loại 18 14 18 7 vâng mỗi gốc như thế này thì ông cho bao nhiêu gốc thì cho tầm nửa lạng nửa lạng à. thế và một từ đầu năm đến giờ thì mình đã bón được bao nhiêu rồi uh, hai lần hai lần vâng hai lần rồi mà cây thì um, lá thì có xanh các bạn ạ lá xanh như này nhưng mà cảm giác là cây nó đơn cây cây đơn cây đơn cây không cành lá chưa chưa phát không, triển nhiều không giải được cành tán vâng không giải được cành tán và nó lại còn tới đây thì nếu như mà mình mà xử lý không được về cái thuốc bảo vệ thực vật này thì có thể sẽ chết thêm một số cây nữa đấy thế thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho nhà vườn và như vậy thì chúng tôi sẽ à, hướng dẫn ông để dùng à, cái phân bón à, silicon phát Bắc Giang để xử lý cho cái tình trạng sâu bệnh cũng như là cho cây phát triển cành tán dài cành dài lá hơn nữa vâng. và để cho cây sinh trưởng phát triển khỏe hơn um, cũng như là uh, để làm sao mà giúp cho cây mà ra hoa ra nụ đúng thời vụ dạ. đúng thời vụ vào tháng 7 và để đến ờ, tháng 7 tháng 8 và để hoa là đúng dịp Tết. Hoa ờ, là hoa nó nở đúng vào dịp Tết. Đúng vào dịp Tết thì mình bán nó mới uh, dạ. có giá cho nhà vườn. Dạ. Vâng thưa các bạn là với diện tích là một xào bắc bộ là 360 m2 và với tổng số cây là 1.400 cây hoa hải đường. Và ông Phạm Việt Trung ở xóm 1 thôn 1 thôn 1 xã xóm Đại Đồng. Xóm Đại Đồng, xã Đông Mỹ, xã Đông Mỹ huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội à, đã đã trồng cái hoa hải đường này được 2 năm rưỡi, được 2 năm rưỡi. Và cái hoa hải đường này để phục vụ cho vào dịp Tết do gặp phải những vấn đề khó khăn như là cây bị um, ờ, rỉ sắt này rồi nó bị um, sâu đục thân này và bị cháy lá và bị chết ngọn chết cành mà xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật không hết chính vì vậy mà ông Nguyễn Phạm Việt Trung đã ông Phạm Việt Trung đã liên hệ với công ty để à, về đây tư vấn và xử lý giúp ông Trung cái để cho cây sinh trưởng phát triển tốt và sau đây chúng ta đến với một quy trình hướng dẫn dùng phân silic Tân Phát Bắc Giang bằng gói 300g để phun xử lý cho diện tích là một xào Vâng. Bắc Bộ 360 mét vuông. Vâng thưa các bạn thì đây là chỉ là một cái ô thôi. Còn xung quanh cái vườn này thì có bốn cái ô như thế này. bốn năm ô như này nó tương ứng với diện tích là một sào. Và mời các bạn chúng ta đến với phần cao phân để thu lại. Thưa các bạn là đây là một túi phân silic có trọng lượng là 300g hay còn gọi là ba lạng. Và đây là dòng phân hủy nhanh, nhanh gấp 20 lần cái túi 5 cân các bạn nhé. Nếu những bạn nào mà muốn thúc cây để giúp cho cây sinh trưởng phát triển nhanh thì chúng ta dùng cái này. Và mặt sau là phần hướng dẫn và sau đây chúng tôi hướng dẫn nhà vườn là dùng một túi phân này pha với tỷ lệ là 100 lít nước Là với 5 bình như thế này 5 bình như này để phun cho diện tích một sào Đấy, và yêu cầu phun đẫm đìa trên thân, trên lá Trên thân để hạn chế những cái sâu đục thân trên lá để cho cái lá nó khỏe Sinh trưởng vật chuyển tốt và để cho nó không bị chết à, không bị chết cành, à, chết ngọn và hạn chế những cái bệnh à, sâu bệnh ở trên bề mặt lá và riêng phần gốc thì ông chữa vào phun xuống phun cho đẫm đìa như kiểu tưới đổ và sau đây thì mời ông cắt cái túi phân dạng và đây chúng tôi cho phân để tài trợ cho cho cái chương trình hoa hải đường này các bạn ạ đây. ông đổ vào đi và trong cái thùng con này thì nó đã được múc là 5 ca nước vào để tương ứng với 5 bình. Ở đây là bình này là bình 20 lít. 20 lít. Đấy, thì tí nữa ông sẽ múc một ca của cái nước phân này ông đổ vào cái bình 20 lít này và phun cho cái cái chỗ này đấy mỗi cái chỗ này là ta phun hết một bình còn bốn cái chỗ kia là ta phun bốn bình nữa là vị trí bằng 100 lít đấy và sau 7 ngày thì đề nghị nhà vườn lại phun nhắc lại cho chúng tôi một lần nữa đấy chúng ta sẽ thực hiện trong khoảng 4 lần là 4728 trong một tháng chúng ta làm 4 lần như thế này thì nó sẽ hạn chế được vâng như vậy được rồi đấy ạ vâng Vâng, bây giờ mình lấy ca mình múc vào đi Đấy Múc đầy một ca nhé Được rồi ạ Đổ sang đi ạ Đấy. Còn những cái bã thì mình có thể để đổ vào hốc mít được không? Vâng. Hốc bưởi, vâng Đấy, mình đổ làm sao cho đầy cái bình đó Cho đầy vậy thưa các bạn là sau khi phân đã được pha xong thì ờ, phun cho phun đều trên các tán lá phun đấm đỉa nữa vào đấm đỉa nữa bạn đấy đấm đỉa vào cả vào phần gốc đã và cả chế vào vòi phun xuống phần gốc ạ phun lại cái phần kia đi đầu lại quay ra rồi vâng. đấy phun đều trên các tán lá nhé tác dụng khi mà phân lên lá thì nó sẽ làm cho cái lá dày xanh to cứng và bóng như trắng một lớp mỡ các bạn nhé và nó sẽ hạn chế những cái rụp lá mất cua trên lá rồi nó hạn chế những việc như là cháy lá xém lá do ảnh hưởng thời tiết cũng như là hạn chế được những cái nó làm cho cái kết cấu của thân hoa hải đường chắc hơn chắc hơn và cây sinh trưởng phát triển tốt hơn để tăng sức đề kháng cho cây hoa hải đường và hạn chế những cái sâu đục thân cũng như là hạn chế những cái lấm mốc rêu rèo ở trên thân và sau khi mà chúng ta phun sau khi mà ta thực hiện cho cái vườn hoa hải đường này khoảng độ 4 lần 4 lần mỗi lần cách nhau 7 7 ngày là bằng 28 ngày tức là sau khoảng gần một tháng thì cây hoa hải đường này sẽ ra rất nhiều ánh mới tức là ra cành nó sẽ phát tán nó sẽ phát tán nhiều hơn cây sung xuê hơn không còn tình trạng đơn cây như này nữa và cái lá của nó khỏe hơn và cái tình trạng cháy xém lá cũng như là à, rộp lá thì không còn tình trạng nữa các bạn ạ À, vâng ông thưa ông Phạm Việt Trung là ông có thể chia sẻ cho à, các bạn biết rằng à, cái cái giá trị của cây hoa hải đường này như nào và cái giá trị của cây hoa hải đường này, này à, như thế nào và người dân có thích hoa hải đường không có đây có là một cái loài hoa mà quý hiếm không? Dạ, nói chung là cây loài hoa hải đường này là nó là loài hoa quý vâng. và màu sắc cũng rất là đẹp khi các gia đình mà chơi vào ngày Tết ấy, thì nó mang một tính à, gia đình đầm ấm quây quần và rất là đầm thắm nó là loại ờ, hoa cây quý trồng trong nhà những ngày tết ngày đầu xuân năm mới thế thì ờ, qua cái ờ, lần những lần sử dụng phân bón silic này tôi muốn cây nó phát triển khỏe mạnh đẹp và để làm sao đạt được những bông hoa to sai lụ và đến mỗi độ xuân về vào dịp cuối năm có thể là mang bán cho phục vụ ờ, cho bà con để ờ, đón xuân những ngày Tết của đầu năm mới. Đấy, hy vọng là à, bà con và à, mọi người sẽ à, chú ý và quan tâm đến cái hoa hải đường làm sao để, để có những cái chậu hoa đẹp để trưng bày trong gia đình trong nhà những ngày Tết không khí nó uh, ấm áp hơn vâng. và các bạn có nhu cầu ờ, liên hệ qua số điện thoại của tôi là 0979 189 970 và địa chỉ ạ? À, địa chỉ của tôi là thôn 1, xóm mẹ Đồng, xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. À. À, à, thưa ông là khi mà Tết thì hoa nở nó sẽ to như thế nào? Nó sẽ to bằng hoa nó to, thông thường hoa ở đường này mà như cái cây hoa này là của tôi là cây gieo hạt chứ không giống như loại hoa hải đường mà cắm cắm cảnh dâm cảnh thì ờ, bông hoa nó rất là to và màu đỏ đậm nó có thể to bằng bông ờ, to bằng gần bằng miệng bắt con gần bằng miệng bắt con gần bằng với một cái con. cây đơn như thế này với một bông hoa vâng nhưng mà Còn trên cây trên đó... cây có nhiều một chùm hoa có ba bốn lụ. ba bốn lụ. thậm thế chí thì cây bé như này nó có đỡ được không được chứ nó đỡ được chứ? tất nhiên nó không ra một chùm một lúc có thể à. là uh, trên một bông hoa của nó lại là có ba bốn lụ à. thì bung ra trước bung ra sau à. nó phân bố ở các ờ, đầu cành vâng. và ờ, các mắt của cái cành hoa thế thì nó mới chịu được chứ nhỉ vâng, vâng. Thì bông hoa là nó to mà nó trông thế nó vẫn ừ, cây thân cây nó rất là dẻo à, rất dẻo vâng. Vâng, nó vâng. Um, hoa mọc ở các cái lách lá hoa mọc ở các nó mọc lách ở lá lách lá ra lách lá ra chùm vâng. lụng và nếu những đỉnh điểm thì trên một cây nó có khoảng bao nhiêu? Thông thường ờ, bao theo nhiêu ờ, độ, bao nhiêu bao tùy, nhiêu ạ? Tùy từng ờ, năm, tùy vâng. từng năm tuổi cây. Nếu như cây như thế này thì nó rơi vào tầm 10 45 bông. Vâng. 45 bông hoa. Ui, thế thì rực rỡ lắm nhỉ. Còn nếu như cây trồng càng nhiều năm thì nó lại càng nhiều hoa hơn. Vâng. Nhiều cành hơn thì nhiều hoa hơn. Vâng. Thế và cây này thì nay mai là mình bê cả chậu đi bán luôn phải không ạ? Vâng vâng. thì đây là bên cửa chậu bán thôi vâng. thế thì rất đẹp và ờ, thưa ông là những cây đỉnh điểm thì à, dịp tết mỗi một cây như này thì có giá là bao nhiêu thông thường à, mỗi một cây à, như này là giá bán buôn như năm ngoái là rơi vào tầm 180 000 đến 200 000 đồng một cây thế thì cũng không phải là đắt Vâng. vì nó là cây nhỏ mà à. chứ nếu cây to hơn mà nhiều năm hơn thì nó có thể là 5 đến 10 triệu đồng một cây 5 đến 10 triệu đồng một cây thế thì rất tuyệt vời và ông đang có hướng là gây dựng những cây to như vậy không ạ vâng có thế đang muốn phát triển cái mô hình ờ, trồng cái cây hoa cây cảnh hải đường phục vụ ờ, tết cho bà con vâng. và tiếp và có thể là uh, nhiều cây lớn trong nhiều năm tiếp theo vâng. cũng muốn là làm sao để sử dụng cái phân Zilic này để chăm sóc cây nó được tốt khỏe và phát triển mạnh không bị sâu đỡ bị sâu ảnh hại vâng. à, để đáp ứng được với cái mong mỏi của nhà vườn thì à, công ty Tân Phát à, chúng tôi đã làm một cái à, clip này để giúp cho bà con hiểu thêm về hoa đường cũng như là giá trị giá trị thương mại của nó cao và đồng thời là giúp bà con để phòng những cái bệnh hại trên hoa đường và các bạn ơi nếu như các bạn thấy rằng video của chúng tôi hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh và của chúng tôi để được cập nhật những thông tin mới nhất và những phần uh, các bạn có những cái thắc mắc gì thì uh, các bạn để lại ở phần comment để chúng tôi chia sẻ với uh, các bạn cũng như là nếu những nhà vườn nào mà có những diện tích lớn các bạn nhé chống hải đường lớn lớn ở đây có nghĩa là nó phải độ khoảng độ một à, vài à, mẫu một vài mẫu hoặc là một vài ha thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi à, đến tận vườn cho phân để làm thí điểm cho các bạn là để các bạn tận mắt chứng kiến à, được cái sản phẩm của chúng tôi hữu ích cho bà con như thế nào à, và chúng tôi sẽ kết thúc à, video ở đây à, tạm biệt à, các bạn và cảm ơn ông Phạm Việt Trung à, kính chúc ông và gia đình à, là có sức khỏe tốt cũng như là chăm sóc được những nhiều những cái vườn hoa hải đường đẹp long lanh hơn nữa rực rỡ hơn nữa để góp phần tô điểm cho mùa xuân năm 2021 này à, thêm tươi đẹp hơn và chúng tôi sẽ làm hài lòng ông về cái sản phẩm Vân Silic của chúng tôi. À, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn.